Hello các bạn nhé Hôm nay mình sẽ gửi, gửi đến tất cả các bạn một cái bàn hát sóc dĩa nhé các bạn bàn hát nhé bàn hát cài máy chơi trên điện thoại mình nhé đó là cái bàn hát sóc dĩa 2023 của tác giả hè Vi Game nhé sóc, sóc dĩa Vina này đấy rồi cái sóc dĩa thì nó sẽ có hai chức năng nhé mình, mình phóng to lên một xíu nhé các bạn rồi đấy cái xúc dĩa này sẽ có hai chức năng nha các bạn là quy luật và cầm cái nhé đấy rồi phóng to là xíu nha các bạn dễ nhìn nhé rồi cái à, chức năng á cái chức năng quy luật á, thì mình biết được cái bán xe qua đây chẳng hay lé nhá còn cầm cái thì mình muốn mới chẳng hay lé theo ý mình đấy bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem cái quy luật trước nhé rồi chân này mình lé này các bạn anh lé nha đấy lê bè tránh rồi chiếc này đã lê tiếp nhá đấy rồi đánh lê tiếp nữa nè đấy rồi chiếc này đánh chỉnh nhá chỉnh đấy lê này đấy các bạn thấy không rất là chính xác nha rồi bây giờ mình sẽ à, chuyển sang cái à, chức năng cầm cá cho các bạn xem nhé cầm cá thì mình mình muốn mỗi chẵn hay lấy theo ý mình nha rồi mình sẽ chờ mình chạm với công tắc cái nè rồi vừa rồi mình đã chạm với công tắc cái nha bây giờ mình sẽ mở chẵn hay lấy theo ý mình nè các bạn xem nhá bây giờ mình sẽ mở à, lé nhá đấy lé lé đấy lé lé đấy bạn thấy không lé rồi các bạn muốn mở chẵn đúng không ví dụ như các bạn mua chẵn qua bên này chẵn chẵn đấy chẵn này đấy bên này chẵn đấy rất là chính xác nha những bạn nào mà muốn sở hữu cái bản hát này để cài vào máy của mình mà chơi ấy thì liên hệ mình nhé qua số điện thoại mình đã trên màn hình đấy là 0986 998 235 đã được mua bản hát này nha thân ái chào các bạn